Chào anh em, hôm nay đại lý cờ bạc chúng tôi lại lên sóng để gửi tới cho anh em một thiết bị tinh vi dành cho bộ môn đánh sóc đĩa bịp. Cái sản phẩm hôm nay tôi muốn gửi tới cho anh em đó cái máy ghi nhớ mặt quân vị anh em nha. Thì anh biết rồi, ngày xưa đi chơi đồ bịp, một là phải đồ bát, hai đồ đĩa, ba là quân vị. Với sản phẩm tinh vi của chúng tôi bây giờ, anh em đi chơi không phải mang bất cứ một đồ gì cả. Anh em đi chơi chỉ mang duy nhất bên mình một con chip này là anh đã chiến thắng tuyệt đối và anh em ghi nhớ cho tôi là ở trong sòng sới anh em đánh quân vị gì thì ở nhà anh em lưu ý anh em quét một bộ quân tương tự đi giả sử sau đây không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa thì đi vào thực tế tôi sẽ test thử hàng luôn để cho anh em cùng xem cái độ chuẩn xác của nó ra làm sao như thế nào anh nha thì giả sử trong sòng sới họ đánh quân chắn như này thì ở nhà anh em sẽ quét trước một bộ quân chắn đi để nó ghi nhớ cái mặt của bộ quân vị đấy rồi vào sòng sới anh em đánh như bình thường anh em nhá thế dòng máy này con chip này nhà tôi đã cải tiến nó là sử dụng bằng pin sạc anh em biết pin pin sạc rồi anh em sạc đời đánh 5 đến 6 tiếng thoải mái đấy và nhà tôi đã cải tiến nó nhỏ thu nhỏ nó rất là nhỏ gọn anh em rất là dễ ở ngụy trang đấy và sân lê ở nhà anh sẽ quét trước cái này em đặt cho tôi một bộ quân tương tự lên 5 đến 7 giây là máy quét xong là anh em có thể mang đi đánh rồi Đấy, khi máy nó quét xong thì nguyên lý hoạt động của nó rất là đơn giản nẻ dùng và chắc là không dùng và cự đi khoảng cách anh em ngồi đứng đánh đều đánh hết trong cự ly là ba mét quay đầu anh nhá thì đừng, đây tôi làm video để máy và cái bát để anh em cùng nghe và cùng cảm nhận cùng tôi nhưng khi anh em đi chơi anh em đeo con chip nhỏ gọn này trên người thì ở chỗ nào cũng không thể phát hiện được anh em nhá sau đây tôi sóc một vài tiếng bạc để anh em cùng cảm nhận này tứ tưởng tôi sóc này cứ có rung là nẻ tiếng này máy báo rung rồi rung thì chắc chắn là nẻ rồi tôi bán 500 triệu đánh mặt nẻ này mở bát này ba trắng anh nhá ba trắng tôi sóc tiếp này tiếng này máy tính không rung không rung chắc chắn là chắn rồi tôi bán sạch mặt chắn này mở bát này tứ tử anh em nha tứ tử gọi sóc tiếp này khi cái sóc xong đặt xuống ba năm giây là máy báo anh nhá đứng này máy báo có rung có rung chắc chắn là nẻ rồi tôi xuống cả người anh nẻ này mở bát này ba đen anh nhá ba đen tôi sóc này tiếng này máy tính không rung không rung chắc chắn là chẵn rồi bạc đi rất đều anh nhá bạc một một rồi mở bát này sấp hai anh nhá thì sau đây tôi đeo trực tiếp máy trên người và đánh cho anh em một vài tiếng bạc để em cùng thấy cái độ chuẩn xác của nó ra làm sao anh nhá sấp hai tôi sóc này anh em này đây là thành quả của canh bạc ngày hôm nay tôi chơi anh em này nhờ anh em hỏi tôi không luồn bát đĩa quân vị đến sân chơi thì anh em chơi bằng cái gì liệu chơi như thế thì người ta đi chơi rồi cần gì người ta phải bán đồ nữa tôi vẫn bán đồ để giúp đỡ anh em thua tha xa bờ nhưng ngược lại tôi vẫn đi đánh để tôi kiếm lúa về từng ngày đây nó chỉ gọi là năm bảy trăm để tôi đánh cho anh em để giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi gì nó hiệu quả nhất để anh em vào sân chơi không luồn được bát đi quân cán mà anh em vẫn chơi hiệu quả nhất ngày anh em đi làm công nhân rất là vất vả tôi ngồi nghỉ ngơi đánh một hai canh một ngày là tôi có thể chơi để hưởng thụ rồi anh em này anh ờ, em trực tiếp để có bộ đồ chơi tư vấn cao cấp và cái sản phẩm nhà tôi nhập trực tiếp bên cao anh em này là cái máy thu quét mặt quân vị laser A6 này, này với thiết kế nhỏ gọn tinh vi đánh cực kỳ hiệu quả dùng pin sạc anh em này dùng một đánh nẻ dùng hai đánh chắn không cần luồn bất kể máy móc thiết bị gì anh em nhá anh em alo tôi 0976404498 thì cái hàng này chơi là siêu phẩm đột phá của năm nay số lượng về có hạn nên anh em nhanh tay là người mua hàng đầu tiên và bảo hành một năm đổi mới cho anh em nhé để anh em có cái hàng chơi chất lượng nhất các loại vị đều chơi được villa thăng long chắn đóm bài thuốc anh em phải lưu ý cực kỳ quan trọng anh em này để hiệu quả kiếm lúa anh em có thể cầm đồ đạc của anh em đến để thử hàng em này thì bây giờ tôi hướng tôi sẽ đúc cái máy đánh em một vài tay xem nó có chuẩn xác không anh em nhá để bộ đồ chơi nó mới nhất đẳng cấp nhất anh em này tôi kỷ niệm cho em một vài tay này Đây. anh em nhanh tay là xem clip này chỉ gọi trực tiếp cho tôi anh em nhá anh em để có một cái phao cứu trợ anh em này lẻ anh em này anh em đây là vị đó này rất chuẩn các loại vị đều đánh rất chuẩn chỉnh anh em này đặt xuống này máy báo đúc vào trong người cực kỳ kín luôn nẻ này ba đen đi ba trái này thêm tay nữa cho anh em này vì cái thời gian quảng cáo cho phép tôi không thể sóc quá nhiều được em này chẵn này anh em chuẩn xác này thì bây giờ tôi đổi một cái vị khác để đánh xem nó đánh ra làm sao thì ví dụ anh em biết sân chơi của anh em là chơi cái vị gì thì anh em có thể lập trình trước anh em này đây ví dụ một cái lá bài ngẫu nhiên đây là cái vị người ta chơi sân chơi còn đây là cái vị anh em có thể chuẩn bị trước ở nhà anh em nhá mình phải biết người ta chơi cái vị gì để anh em lập trình anh em này đây là cái vị chơi sân chơi tôi sấn luôn này lẻ dung một chẵn dung hai anh em không phải thiết kế sòng sới không phải tổ chức nhiều mình đúc máy cho người là kiếm lúa giống tôi tôi có tất cả những gì tôi đã có anh em nhé chỉ sau một vài thời gian ngắn vì khi tôi đã có cái đồ này em ở đây cái bộ vị này còn cách quét cách lập trình ra làm sao cái máy cực kỳ hiệu quả anh em gạt công tắc lên này soi đèn anh em này soi đèn trực tiếp lên máy anh em này rất dễ chơi anh em này soi đèn laser anh em này đi một lượt thôi thu thu mặt lưng anh em nhá rồi như thế đã xong Và tôi sẽ để cái máy trực tiếp ra ngoài để cho anh em cùng cảm nhận nhịp rung với tôi có anh em đi chơi đúc ống chân ống đầu túi quần túi áo tùy anh em anh em alo 0976 40 tám. đây là cái vị là chơi ở sân chơi còn đây là vị tôi đã quét trước tôi đã bỏ đi rồi anh em này cự ly máy đánh của máy là 3 mét anh em này sóc xong đặt xuống này một dung này một dung đánh này anh em này ba trắng anh em nha rất hiệu quả 0976 40 tám để có tất cả những gì nhà cửa xe cộ lấy lại tất cả anh em này chẵn này rất chuẩn chỉ anh em nhá thua tha xa bò gặp được tôi như là cái pháo cứu trợ rồi một này hai này chẵn này chuẩn xác tôi kỷ niệm cho anh em một cái tay cuối cùng anh em mua hàng trực tiếp alo tôi 0976 40 8888 1 2 2 dung đánh chẵn anh em này tứ tử rất chuẩn xác anh em nhá để có cái máy đó cái máy A6 thu quét mặt con vị laser cực kỳ hiệu quả chính xác anh em trực tiếp thử hàng qua bến xe Mỹ Đình khu vực Hà Nội hoặc bến xe miền Đông khu vực Sài Gòn để nhân viên đón vào tư vấn miễn phí đổi mới một tháng bảo hành một năm anh em nhá ở xa tôi gửi xe khách xe ca đường xe đò 0976 40 8888 nhà tôi bán tất cả đồ của bạc bịp máy đi bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài thành công anh em hãy là người đầu tư sáng suốt và chuẩn chỉ nhất anh em nhá thì cảm ơn anh em anh em này tôi sóc cho em đụt một vài tay này đánh đâu đồ đấy hàng chuẩn chỉ luôn này bạc chẵn này anh em nhá chuẩn xác nhá cái hàng này bát đĩ quân cán của dòng của sới đến sân chơi mình cầm thiết bị của mình đi chơi là chơi được hàng công nghệ cao lẻ chuẩn xác ba đen anh em này đi chơi luồn đồ đạc người khôn của khó rất là khó anh em nhá bạc chẵn chuẩn chỉ thêm tay nữa này chặn tiếp này rồi chuẩn xác anh em nhé thì cái hàng này bát đĩa quân cán là mình không trồ chạm gì vào anh em này à, tôi kiểm tra này à, bát soi trong veo này rồi à, rồi đĩa này đĩa 5 nghìn ngoài chợ này à, em thấy nhá kiểm chứng này quân vị này quân vị xanh chín này xanh chín 100 phần trăm anh em nhá đến thử hàng nhà tôi anh em cầm bát đĩa quân vị của anh em đi để thử hàng thoải mái anh em này Đấy, vừa rồi tôi sóc cho anh em đôi ba tiếng bạc vào đáy trong máy trong người tôi đúc cái máy thu màu quân vị CC308 là đồ chơi mới nhất cải tiến nhất của cái năm nay đi chơi anh em đúc máy trong người là anh em chơi cự đi bắt xa nhất của nó được 2 mét ở đây nó có cái bệ 360 độ này nó quét đa chiều anh em ngồi bất kể vị trí nào được mới chơi mới va vào đồ đều chơi được hết anh em nhá thì nó thu quét được tất cả loại màu quân vị Vina Thăng Long chắn đóm bài thuốc <coughs> anh em vùng miền địa phương nào chơi quân vị gì thu quét hay có gì hướng dẫn tư vấn anh em alo tiếp tôi 0976 40 48 để được tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này cái máy thu màu quân vị CC308 thì anh em phải lưu ý đến sân chơi của người ta là anh em biết người ta chơi vị bài hay vị thuốc hay vị chắn thì anh em phải lập trình trước ở nhà đi thì ví dụ bây giờ tôi lấy một cái la bài ngẫu nhiên này tôi bật trực tiếp khởi động lên này khởi động lên này à, tôi bật tín hiệu trực tiếp để cho cái bệ nó quét anh em nhá tôi lấy một cái la bài ngẫu nhiên Đấy, tôi thu quét màu quân vị thì em lưu nhá cái mặt đằng trước đó là quân đỏ hay quân đen không quan trọng quan trọng cái mặt lưng của quân bài này này là máy nó thu quét thì đến sân chơi vẫn là chơi cái bài này thì là đúng cái màu này là nó sẽ nhận diện được đúng cái màu quân của nó là nó sẽ chơi được thu quét khoảng 15 giây anh em nhá rồi như thế là tương đối ổn định ok rồi à, đây anh em này bây giờ tôi sẽ lấy một cái lá bài ngẫu nhiên khác bất kể lá nào anh em này bất kể một cái lá ngẫu nhiên nào được anh em này à, lấy bất kể lá này luôn đi là tôi sẽ cắt trực tiếp cho anh em à, máy đã thu quét xong rồi à, tôi sẽ tắt nó đi này thì cái máy này anh em lưu ý này chỉnh được nhịp rung to nhỏ anh em đây có cốt này chỉnh nhịp rung này đó nhịp rung có thể chỉnh to nhỏ theo ý của anh em tôi sẽ cắt ngẫu nhiên cho anh em một cái lá bài con 6 bích này công việc của anh em đến sân chơi nhá đến sòng sới anh em không phải luồn đồ đạc gì vào hết anh em chỉ có đúc máy vào trong người bật công tắc lên chờ tín hiệu rung rung một đánh lẻ rung hai đánh chẵn anh em nhá à, cứ theo nguyên lý mà chơi ngày xưa anh em đánh cái bát hình hay đĩa khiển biết chiều hay các mẹ trôn nó rất là nhì nhằng khiến anh em nhiều lúc là mua đồ lại thua tha nhà tôi bán hàng với tiêu chí đổi mới một tháng và bảy miễn phí một năm anh em nhá nên anh em yên tâm về chất lượng số điện thoại trực tiếp của công ty tôi đây để được tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này anh em này à, máy này tôi bật lên này rồi bật một nhịp lên rồi rồi tôi sẽ để trực tiếp ra cái bát này làm clip tôi sẽ để trực tiếp ra đây để em cùng cảm nhận nhịp rung với tôi khi đi chơi anh em đeo vào trong người ngụy trang chân ống đầu túi quần túi áo tùy của anh em rồi đấy máy đã báo đây à, chỉnh cho nó rung cho nó nhỏ nhỏ này một tí nữa này rồi à, không to quá anh em lại lộ bạc anh em nhá à, sắp xong này đặt xuống này một dung này hai dung này bạc chẵn này à, chuẩn xác này chồng quân chồng vị đều báo chuẩn xác cho anh em anh em nhá cái máy thu màu quân vị CC 308 là đồ chơi mới nhất cải tiến nhất ngụy trang tinh vi nhất hai dung hai dung đánh chẵn anh em này tứ tử trắng anh em nhá đấy nó chỉ phân biệt cho anh em được chẵn và nẻ anh em nhá nó không đánh được cho anh em mặt vị anh em nhá một dung này bạc đi bạc lẻ này anh em này bạc cái đi cái ở rất đều ba đen anh em này chuẩn xác này anh em thể cầm bát đĩa cuôn cán của anh em nên trực tiếp cơ sở để thử hàng miễn phí anh em nhá 3 đến 5 giây máy trái quả rất là nhanh và chuẩn xác lẻ anh em này rồi ok à, quân vị xanh chín chạy vèo vèo trên đĩa trên bát này nhiều anh em đánh ngợn đắng nhốt cay vì mua phải những sản phẩm không chất lượng thì em phải alo trực tiếp 0976 4048 nhà tôi đã kinh doanh 15 năm trong cái lĩnh vực thiết bị đồ công nghệ cao của bạc bịp anh em này tiếng này này anh em này đấy chuẩn xác anh em này tiếp tục này trong khổ làng clip tôi sóc cho em khoảng chục tiếng bạc còn khi anh em lên cửa hàng tôi sẽ được nhân viên tư vấn miễn phí cẩn thận cho anh em bạc lẻ anh em này đấy, chuẩn xác lẻ anh em nhé không thể sai được mọi chi tiết sản phẩm anh em alo tôi không chín bảy sáu bốn không bốn tám tôi chỉ dùng duy nhất một số điện thoại thôi anh em nhé không có số điện thoại thứ hai à, tiếp tục này xong xong đặt xuống này in khuôn in bát là máy trái quả cho anh em một dung này hai dung này hai dung bạc chắn anh em này à, rất chuẩn chỉ anh em nhé à, bây giờ tôi sẽ đeo trực tiếp cái máy vào trong người để đánh cho anh em đôi ba tiếng bạc anh em này xem nó có chuẩn xác không này xong xong đặt xuống này bạc lẻ anh em này tiếng này lẻ này đánh cả cái bến xe em đình vào nẻ này anh em này chuẩn xác ba đen này anh em nhá không thể sai được tiếp cho anh em một hai tay nữa này nè anh em này chuẩn xác luôn ba đen em này cái tỷ lệ chính xác lên 95 97 phần trăm anh em nhá tỷ lệ cho anh em hai cái tay cuối cùng này tôi sóc dài tay một chút này cái hàng này sóc ngắn sóc dài sóc nhanh sóc chậm đều ok mặt lẻ một tỷ nẻ đánh cả bến xe em đình vào nẻ anh em ba đen đi ba trắng anh em nhá đấy, chỉ có hai mặt chắn lẻ khi em đánh xanh chín rất là khó khăn để anh em chơi ăn được tiền anh em này bạc chắn anh em này chuẩn xác tứ tử trắng anh em này đấy, thì bây giờ, bây giờ tôi đã sẽ kết thúc video anh em nhé mọi chi tiết sản phẩm muốn hướng rất chi tiết hơn anh em alo tôi không chín bảy sáu bốn không bốn tám tôi tư vấn miễn phí cho anh em cái máy nhận diện màu cc 308 này đồ chơi mới nhất cải tiến nhất không chơi anh em tắt nguồn đi này đấy, dùng thì dùng hàng sạc anh em nhé thu quét 2 mét quay đầu tất cả loại quân vị đều thu màu được Villa Thăng Long chắn đón bài thuốc anh em có thể cầm bát đĩa quân vị và đồ đạc của anh em lên để kiểm chứng nhân viên đón và tư vấn cho anh em cái bệ này nó quét 360 độ đa chiều rồi anh em ngồi bất kể vị trí nào của sân chơi đứng hay ngồi anh em đều báo rất chuẩn chỉ nhà tôi bán tất cả đồ và bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không thứ hàng trực tiếp anh em lên trực tiếp bến xe mỹ đình hoặc bến xe đông sài gòn anh em nhá bến xe đi hà nội bến xe đông sài gòn nhân viên đón vào tư vấn miễn phí cho anh em nhà tôi ở cạnh cổng bến rồi anh em ạ đây em rất thuận tiện đi lại lên nhân viên đón vào đàng hoàng để cho anh em đồ chơi chất lượng nhất máy CC308 thu màu quân vị bát đĩa quân cán xanh chín 100% cảm ơn anh em 100% xanh chín em này quân vị là xanh chín này anh em lên tôi thử hàng cầm bát đĩa quân vị lên thử hàng trực tiếp anh em này à, quân xanh chín này à, đĩa này anh em này 100% xanh chín đây anh em nhá bây giờ tôi sẽ bát cho anh em kiểm chứng của xanh chín này bát đĩa xanh chín 100% anh em nhá cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi bạc chắn này tứ tử trắng này tiếp tục hộp chắn này tiếp tục tứ tử này bẹt cầu chắn này sấp đôi này hàng chơi cao cấp đẳng cấp nhất máy thu mặt vị A88 tôi khui hộp cho anh em này với sản phẩm chính hãng nhà tôi nhập khẩu trực tiếp bên Macau đó cái máy thu mặt vị A88 máy này dùng hàng sạc em sạc chúng tôi hai tiếng đánh liên tục 10 đến 12 giờ đồng hồ một dây sạc và một sách hướng dẫn sử dụng Đấy. khi hàng tôi bán ra sẽ bảo hành đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm cho anh em nên yên tâm về chất lượng anh em alo 0976 40 8888 em lưu nhá máy thu mặt vị A88 có thu tất cả các mặt vị Villa Thăng Long chắn đó bài thuốc anh em vùng miền địa phương nào chơi cái mẫu vị mặt vị gì em alo trực tiếp số điện thoại 0976 40 8888 thì ví dụ ở sân chơi nhà người ta anh em biết người ta chơi cái vị bài thì tôi kiểm chứng luôn này cái hàng này bát đĩa con cá là xanh chín 100 phần trăm lên nhà tôi thử hàng anh em cầm bát đĩa con cá đi anh em này đồ chơi cao cấp nhập khẩu trực tiếp bên Macau số lượng về có hạn anh em nhé quân thì quân vị nào cũng được Đấy, quân thì quân vị xanh chín quân vị nào cũng được cầm bát đĩa con cá đi để thử hàng trực tiếp à, tôi bỏ quân vị đi thì anh em lưu ý biết sân chơi của người ta ví dụ người ta chơi cái vị bài này thì em chuẩn bị trước ở nhà một cái lá bài tương tự như thế anh em nhá thì cách lập trình ra làm sao anh em gạt giúp tôi công tắc ở đây Đấy, anh em đặt cái mặt lưng của con bài lên kể cả vị thuốc vị chắn vị đóm anh em đều làm tương tự như vậy em đặt lên sau 5 đến 10 giây máy rung là anh em đã thu mặt vị sau anh em nhá máy đã vào rung chính tỏ máy đã lập trình và thu quét cái mặt vị sau anh em này tôi sẽ cắt trực tiếp cái lá bài này để anh em chơi hướng dẫn cách sử dụng ra làm sao nó kín đáo và bảo mật anh em này dễ chơi dễ sử dụng hàng này chơi cao cấp nhất đẳng cấp nhất của cái năm này em đi chơi ngụy trang ống đồng túi quần túi áo thì tùy anh em máy thu mặt vị a 88 bắt xa nhất là 3 mét mới chơi mới vào đồ đều chơi được làm clip tôi sẽ để trực tiếp ra cái bát này ra cái đĩa này anh em để cùng cảm nhận với tôi anh em này tôi sóc cho em đôi ba tay luôn này lẻ dung một chẵn dung hai anh em nhá sản phẩm độc quyền chỉ cơ sở cho tôi có anh em này mặc lẻ này ba trắng em này rất chuẩn xác em nhá tiếp này một này bạc đi bạc chẵn 20 triệu chẵn này chuẩn xác anh em nhá hàng chính hãng chuẩn chỉ anh em alo duy nhất một số điện thoại 0976 40